Hello cô chú và anh chị các bạn à, Steven mới vừa qua cái căn nhà thứ ba căn nhà này cái model là Oreso Oreso hiện tại nó có cái giá là 361.900 đồng thì cái nhà này nó có 3 phòng ngủ hai phòng tắm nha cô chú và anh chị à, cái square footage của nó là 1929 của Taylor Morrison ở Wesley Chapel Florida thì cô chú và anh chị các bạn xem mình vô xem cái căn nhà này nha đây là đây là phía ngoài của cái căn à, model hôm này nhìn nó cũng gọn thôi mà nhìn cái mẫu mã ngoài nó không được đẹp không mà nó gọn mà cái cửa nhà này đặc biệt con cái như sao là họ xây cái cái cửa bên hông để mình đi vô trong nhà mình quay cho các bạn xem thấy nó cũng tương đối dài không mà nó quay kiểu bên hông looks small outside, but it's pretty big in here. It's very big, yes. For, I don't know how many people you're talking about, but yeah. It's like, <laughs> Three bedroom, two bath, not bad. Yes. Okay, so closet between these. I like this one. So this is the Arizo. Oh, Arizo uh, model. Thì đi vô mình thấy cái này nó cũng có cái cái master bed. Master thì cái nhà này nó có ba phòng ngủ hai phòng tắm cô chú phòng này là cái phòng ờ, master uh, bedroom thì cái nhà nhỏ tuy nhiên cái master bedroom nó cũng tương đối nhỏ mình nhìn Steven thấy nó cũng nhỏ hơn đâu tại vì nếu mình đi qua hướng này thì nó cũng có cái đây là cái phòng tắm vô bên này thì cũng có cái ờ, stand shower với cái phòng đây là cái phòng quần áo rồi cô chú anh chị cái master closet á trong đây là trong đây là một cái toilet riêng riêng biệt nó có cửa luôn đi ngược ra nè ở ngoài cái à, master này à, có một cái khách Thank you. This is the kitchen area. This is the half island kitchens. So they have a pretty decent size in here. Overlook is the uh, dining room. And this is the living room. On this wings is the another Ở oh, bên đây là một cái cái office Thì đi thẳng bên này nó cũng có một cái phòng ngủ is another bedroom thì mỗi một cái bedroom ở trong cái nhà này nó có một cái bathroom riêng nha cô chú nếu cô chú và anh chị các bạn xem thì có thể theo mình thấy cái nhà này nó có hai phòng ngủ phía bên cánh gà bên tay phải thì bên cánh gà bên tay phải nó có hai phòng ngủ thì hai phòng ngủ nó nó nó share với một cái bathroom cái bathroom này là cái bedroom thứ ba This is the third bedroom on the yeah. wings. Yeah. yeah. This has one bedrooms to there. One bed. Three bedrooms, two bath. Yeah. I mean, you can actually shut this door, mm -hmm. and she's got a private. Yeah, this is this is yeah. with this one and this one. Right. Yeah. yeah. How you doing? Great. It's pretty cozy house. Yes, yes it is. Right? Well, yeah. yeah very well it's done. compact, you know. It's but it's compact, good. Yeah. It's compact size. Thank you. Enjoy. Thì Steven chỉ quay sơ sơ căn nhà này nó có uh, hiện tại nó có ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Tuy nhiên là nó cũng có 1900 square feet thì mấy ba phòng ngủ thì cái nhà nó cũng tương đối cái size nó cũng vừa tầm tay đi ở thôi nó không quá rộng mà nó không cũng quá nhỏ phải không thì à, nó có hai cái phòng tắm thì cái một cái phòng tắm á, nó share với hai cái phòng ngủ thì cái cái master nó có một cái bathroom riêng này cái nhà này em biết làm sao nữa nó làm cái cửa bên hông rồi Steven đi vô xem cái cửa bên hông nó à, bất tiện cái là phải đi vô mà nhiều người, người ta thích gì phải không nó privacy quay lại lần cuối tổng quan cho cái nhà này phía ngoài nè Ok cô chú anh chị các bạn xem video này nhớ bấm like và chia sẻ video hoặc uh, bấm subscribe channel để ủng hộ Steven nha để uh, tương lai Steven có thể có thời gian bỏ thời gian đi quay phim nhiều hơn cho mọi người xem nhà ở Florida thì hẹn gặp lại mọi người ở một video gần nhất nha Bye bye